một ngày thật đẹp tươi là bên những nụ cười là một ngày cô bé ta vui trong ánh nắng với bạn bè hey, hey, hey, hey, hey. nào cùng nhau nói chào bé yêu nào cùng nhau nói chào bé yêu và cùng nhau ha chào bé yêu chào bé yêu hãy đến bên nhau vui trong nắng ta hát lên ngày hôm nay bên nhau cùng vui chơi nụ cười trên môi rạng rỡ như mặt trời ngày hôm nay là một ngày đẹp tươi bên nhau vui chơi hoa cùng nụ cười ôi một ngày một ngày hạnh phúc xin chào bé yêu bên nhau ta vui kia nào yêu bên nhau ta vui xin cùng chào, hát vang lên đến đây ta trao cho nhau tiếng cười